Ờ, xin chào tất cả anh em nhé đặc biệt là những em nào đang làm tay cái thì anh em ờ, chưa có cái bộ hột tài xỉu mà nó như mong muốn của anh em hay là những cái bộ hột mà anh em cảm thấy vẫn chưa được hài lòng với cái bộ hột tài xỉu của anh em ấy khi mà anh em đi lắc thì ờ, cái bộ hột chưa làm cho anh em được ưng ý thì anh em theo dõi cái video này anh em sẽ thấy được cái cái, cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi à, bên cơ sở tôi vừa mới cho ra mắt anh em cái bộ hột tài xỉu cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu vip thì cái tên hột tài xỉu vip nó chỉ là cái tên của nó thôi còn à, các anh em nào đã mua bộ hột tài xỉu thì anh em thấy được cái hiệu quả của nó thứ nhất là bộ hột hoàn toàn không tang 100% không tang thứ hai là anh em có thể đi lắc tài xỉu anh em sử dụng cái bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em anh em có thể lắc tài anh em lắc xỉu anh em muốn lên tài xuống xỉu giữ tài giữ xỉu thì nó đi theo ý muốn của anh em được 70 đến 80 phần trăm không ờ, cần phải nói nhiều nữa bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em thứ nhất là về tăng tích của nó tăng tích của nó thì anh em ờ, cũng không cần gì phải nhiều là anh em trực nước muối rồi này nước muối này đó nước muối nổi trăm phần trăm nhá Đấy. nước muối cái à, bộ hột tài xỉu vip này thì à, tôi có thể bao cho anh em 100% là chống thầy thợ nghe hột tài xỉu nhá chống thầy thợ luôn đặc biệt hột không bao giờ là bị vỡ tiếng cả đảm bảo với anh em được 100% đây dọi đèn cho anh em quá trong trong suốt luôn chung mà cái thang tích của cái bộ hột này thì anh em không cần phải nghĩ này Đấy. trong không? đây là cái bộ hột này đây chính là bộ hột tài xỉu vip bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em nhé thì cái uh, hiệu quả và cái cách để anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này như thế nào để theo ý muốn của anh em thì anh em cứ đi cơ sở Đấy, thì anh em sẽ được uh, tư vấn sẽ được uh, chia sẻ cho anh em cái cách lắc Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này nó đi như thế nào Đấy. thì anh em xem video anh em thấy được cái cách đi của nó và cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em như thế nào thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại Đấy. anh em uh, alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đây là cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên cơ sở tôi đảm bảo cho anh em là anh em có thể chống được thầy thợ nghe và thể xỉu mà anh em đi lắc thì anh em không sợ bất cứ gì về cái vỡ tiếng của ổ hay là những cái anh em có thể là chống nghe và thể xỉu chống cả máy phân âm luôn nhé đảm bảo với anh em luôn đây là những bộ hột thể xỉu mà bên cơ sở tôi mới cho ra mắt anh em nhé. trước tết này anh em thấy hột rất đẹp rất đẹp ha rất đẹp ok và tôi sẽ test cho anh em test cho anh em cái uh, riêng cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em muốn giữ tài giữ xỉu nó rất là đơn giản để cho anh em có thể lắc được thì anh em click cơ sở nhé đang tài đúng không đang tài như này thì tôi sẽ giữ tài cho anh em Đó. tiếp tục giữ tài cho anh em Đó. tiếp tục giữ tài Đó. đúng không khi mà anh em giữ tài hay là anh em giữ xỉu chỉ có để với các như thế thôi thì anh em cứ đến mùa hột là anh em có thể lắp được cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em bảy tám phần trăm đây là chia sẻ cho anh em những anh em đang làm tay hái anh em là chưa có bộ hột tài xỉu để anh em đi lắc thì anh em xem video anh em có thể là liên hệ với tôi qua số điện thoại này nhé Đấy. thì bây giờ anh em muốn lên tài anh em muốn xuống xỉu thì rất là đơn giản thôi đây tôi sẽ xuống xỉu cho anh em này đó xuống xỉu đúng không xuống xỉu đây này hơi dính nước rồi. vậy lau cái nước này chết quên với nãy là lau bằng giấy ướt đó. Đó, ok đó đấy thì vừa rồi là tôi <coughs> tôi giữ xỉu cho anh em à, giữ tài cho anh em đấy giờ tôi sẽ lên lại xuống xỉu cho anh em này đang đang ở xỉu không hiện tại lên dài xuống xỉu ừ. ui đều cách lên tài lên lên lại xuống xỉu của cái bộ hột tài xỉu vip này thì nó rất là đơn giản rất là hiệu quả cho anh em đi lắc nhé Đấy. đặc biệt là một trăm phần trăm không bao giờ anh em có thể là sợ về nghe hột tài xỉu hay là bất cứ cái máy phân âm tài xỉu nào nhá đúng không rất là hiệu quả cho anh em giữ tài đó. tiếp tục giữ tài này. đó giữ tài tiếp này Đấy, thì cái trái này phản phản thì anh em đó về bão bão nhất nha Đấy, thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu vip mà bên tôi muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em đi làm cái cái anh em nào muốn tìm hiểu bộ hột tài xỉu vip này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em